Hôm nay mình có mời Sammy Đào vào trong đây quay video cùng với mình để trả lời câu hỏi của những bạn fan nha Thì hôm nay nữa bạn ơi, à, mình mới vừa gọi là đọc ở trên Youtube á Thì mình thấy có một số bạn bảo rằng là anh ơi, anh hãy thử làm cua trả lời câu hỏi cùng với chị Sammy đi Thì hôm nay mình sẽ quyết định mình sẽ làm video bắt cua trả lời câu hỏi cùng với Sammy nha đó, Và nếu như mà anh em thấy thích video này và muốn mình làm tiếp tục cái uh, gọi là những cái video như thế này Thì anh em đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè Và nhớ mình đốc subscribe, đăng ký hội cho kênh youtube của mình Giúp cho mình mong mau đẹp được một triệu subscribe anh em Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha Ok, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào video hay nào mấy bạn ơi Let's go thì hiện tại là mình đang chơi một con map bắt cua của một bạn uh, có tên là gì ta để xem coi À đây, bạn ấy có tên là Lin Hawari Thì uh, cái bạn này có cái ID là 43589738 Đó, bạn nào mà muốn chơi con map này có thể vào chơi chung với mình nha Đó, mình sẽ để ID cho các bạn đó Thì cái map của bạn này có tên là map bắt cua bốn mùa mấy bạn ơi Đó, thì cái map này bao gồm là 20 level nha anh em và chủ yếu là nhảy chỉ có 2 đến 3 block thôi rất là đơn giản dành cho những bạn mới tập bắt cua nha thì mình à, mình bắt cua khá là dở Sammy cũng vậy Sammy không có giỏi bắt cua cho nên là hai đứa mình sẽ chọn con map dễ thiệt là dễ luôn để bọn mình chơi nha ok rồi Sammy ơi bà bà đã sẵn sàng chưa bây giờ tôi sẽ cùng với bà gọi là bắt cua trả lời câu hỏi bà đã sẵn sàng chưa ok let's go ok rồi đi đi đi đi rồi bây giờ nha bây giờ à, tôi sẽ vừa bắt cua nè sammy cũng phải vừa bắt cua luôn và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi nha rồi bây giờ tôi sẽ đọc câu hỏi nha Câu hỏi đầu tiên mà mấy bạn fan dành cho Sammy Trời mới nhảy có chút xíu mà té rồi Ôi trời trời tôi cũng té theo luôn Trời ơi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, bị trượt rớt Nhanh lên, ổn tới hỡi hả Tôi qua đây rồi nè, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên Đó, Rồi ok, đây. câu hỏi đầu tiên nè Tôi sẽ đọc câu hỏi nha Câu hỏi đầu tiên là Ngày Phong Cận tỏ tình Sammy là ngày bao nhiêu Đó bao, bao, bao nhiêu, bao nhiêu Đọc, đọc, đọc lại, đọc đàng hoàng thôi Đọc chậm thôi cho mấy bạn nghe Ok, bây giờ ngày tỏ tình của Phong Cực Tỏ Tình Mình Đó là ngày 17 tháng 2, 2019 Ồ, oh, hay hô, đúng rồi, chính là ngày 17 tháng 2 anh em Ngày mà Phong Cận tỏ tình Sammy chính là ngày 17 tháng 2, 2019 nha anh em Đó, rồi ok, tiếp nha Bây giờ tiếp nè, câu hỏi số 2 Món quà đầu tiên mà Phong Cận tặng cho Sammy là món quà gì? Đó, Sammy trả lời đi ờ... Cái này hả? Ừ ờ, Ờ, từ từ từ Phải vừa bắt cua vừa vừa vừa trả lời không được đứng im, phải vừa bắt cua vừa trả lời. Ờ, ờ, ờ gấu bông. Sai rồi, sai rồi. Trời ơi. À? Không phải gấu bông. Gấu bông mà. Ủa phải không ta? Phải không ta? Phải. Ủa tôi sau là ông ông tặng sau tỏ tình đó. Ủa tôi tôi nhớ là tôi nhớ là tôi tôi tặng cho Sam là son môi mà ta chứ phải là gấu bông đâu son môi là lúc nó quen nhau rồi còn trước khi quen là ông tặng tôi gấu bông quen ra con con à à đúng rồi đúng rồi quên quên quên à đúng rồi ai à ai à trời ơi sao bà quấn tôi Trời mấy bạn ơi Mấy bạn ơi câu này thì mình mình mình quên mất Mình quên mất Sammy trả lời đúng rồi nha Thì món quà đầu tiên mình tặng cho Sammy Chính là gấu bông nha các bạn Đó mình đã tặng cho Sammy một con gấu bông hình con vịt Rất là dễ thương luôn Đó Rồi à, tiếp tục nha Câu hỏi số 3 à, Phong Cận thích món ăn nào của Sammy nấu nhất trả lời đi trả lời đi món ăn mà sammy ừ. nấu mà làm cho phong thích ăn nhất là món gì Trời ơi, cái này tôi biết nhiều lắm Cái này đậu rang chứ gì Áo, trời ơi Gì, cái gì, cái món gì chứ Món đậu rang Đậu rang à. hả Sai bác, sai bác Phong không hề thích đậu rang nhất nha Đậu rang gọi là chỉ là à, Gọi là thích thôi chứ không có phải là thích nhất nha Sammy đã quên rồi <laughs> Sammy đã quên món ăn mà Sammy nấu cho mình Mà Sammy quên các bạn ơi à. Ai biết được trời, nhiều món lắm rồi, nhưng mà món nào là Phong thích nhất? Sammy không nhớ hả? Lúc trước Phong kêu Phong Phong Phong nói Phong nói cho Sam là ở ờ, cái món này Phong rất là thích luôn mà giờ Sam quên tiêu hả? Ờ, quay thật cái kia không nhớ. Rồi ok, vậy là một vậy là một một câu câu câu trả lời là Sammy không trả lời được nha. Thì món mà Phong cận thích nhất mà Sammy hay nấu cho Phong ăn, đó chính là món chả chay anh em ơi. Đó, món chả chay à. nha. Trời ôi ôi, ôi vậy mà cũng không nhớ nấu ăn cho tôi xong cuối cùng không nhớ luôn trời ơi <laughs> mình thích nhất là món chả chay vậy mà cũng không nhớ nữa trời ơi buồn quá <laughs> Rồi câu hỏi tiếp theo nè Để coi coi ừ. à, Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi thứ bao nhiêu ta Thứ tư đúng không Ok Câu hỏi thứ tư nè à, Phong Cận thích nhất là quà gì ờ, Quà Đúng rồi quà Phong Cận thích quà gì nhất Nói chung á Đây là những câu hỏi hỏi về Phong Cận không à Để coi coi Sammy có hiểu Phong Cận hay không Sammy là bạn gái của Phong Cận Để coi coi Sammy có có hiểu rằng không Phong Cận thích gì hay không nha ờ phong cận ha ờ ông thì thường được là ông thích tiền mặt <laughs> ông thích quà phong cận thích tiền mặt thôi đúng không đúng rồi mấy bạn ơi đúng rồi đó phong cận là phong phong cận là người không thích những quà những cái quà như là đồ đồ chơi hay là mấy cái món quà như là quần áo hay gì hết mà phong cận thích nhất là tiền các bạn <laughs> nói chung á là đến ngày sinh nhật của phong á là sammy không cần mua quà gì hết sammy chỉ cần tặng phong tiền là được rồi phong thích nhất là tiền mấy bạn biết lý do vì sao không có nhiều bạn sẽ bảo là phong cận tham tiền quá à, nhưng mà không phải đâu nha à, chẳng qua là bởi vì á là phong là một người rất là tiết kiệm luôn cho nên là khi mà sammy mà muốn tặng quà gì á khỏi cần tặng quà tặng tiền thôi là phong thích rồi phong thích là tiền thôi à <laughs> ok rồi tiếp theo nha câu hỏi thứ năm à, thú cưng đầu tiên phong cận nuôi là con gì và nó có tên là gì à bạch tuyết bạch Đúng tuyết rồi. là con gì tôi tôi câu câu hỏi nè là như thế này nè con đó là con gì và nó có tên là gì trả trả lời à. đàng hoàng con này là tên là à con này là một con bé một bé cuốn tên là bạch tuyết đúng rồi đúng rồi mấy bạn ơi những bạn nào mà có theo dõi kênh youtube của mình á thì chắc chắn mấy bạn sẽ biết rằng là trước kia mình có nuôi một bé cuốn và bé cuốn này có tên là bạch tuyết nha anh em đây mình sẽ để ảnh của bé cuốn cho bạn xem nè đó thì đây chính là thú cưng đầu tiên mà mình nuôi nha đó rồi ok sammy cũng nhớ nha ok rồi tiếp nha tất nhiên câu hỏi thứ sáu phong cận thích chơi game gì nhất Ờ, trời ơi chế độ phong ờ, chơi nhiều game lắm phần ơi ờ, phong cận thích chơi, chơi game nhất gì hả? nhất ờ minecraft sai ờ... bác sai bác vậy mà cũng không à. nhớ ờ tôi tôi tôi tôi chưa đọc hết tôi đọc hết giờ chạy lui lại nè chạy lui lại nè ờ minecraft không phải à liên minh huyền thoại đúng rồi liên minh huyền thoại rồi ok đúng rồi nha các bạn nha Phong cận á, mặc dù là mình là youtuber làm về Minecraft, làm về mini world Nhưng mà cái game mà mình thích chơi nhất vẫn là Liên minh huyền thoại nha bạn Đó, mà đố, đố, đố Sammy là tôi thích chơi ờ, con tướng gì nhất nè Ờ... ờ Lee Sin Đúng rồi, Phong thích chơi Lee Sin nhất nha Rồi, hợp lý rồi, à, hợp lý rồi, à, vậy cũng biết luôn, ghê ghê ghê Ok, rồi câu hỏi cuối cùng nè, đi đâu vậy? Đường đường thắng bên đây mà, đi đâu vậy? À, tôi tưởng còn nhiều câu hỏi rồi rồi rồi rồi đi đi tiếp đi đi tiếp đi trời hôm nay hôm nay mấy cái bạn fan cho tôi có một số câu hỏi mà không có nhiều bạn nào mà muốn á mà mình gọi là trả lời thêm nhiều câu hỏi nữa thì các bạn nhớ để là câu hỏi cho mình nha mình sẽ tiếp tục làm nha và nhớ là like video này nha các bạn Ok, để mình xem coi câu hỏi cuối cùng mà mấy bạn fan hỏi mình là câu gì ta à, Ok, rồi mình đọc được nè Câu hỏi cuối cùng mà bạn fan hỏi mình đó chính là ngày tháng năm sinh của Phong Cận à, Sammy có nhớ ngày tháng năm sinh của Phong không? Người yêu mà không <laughs> nhớ ngày tháng năm sinh của của của bạn trai mình là kỳ lắm á nha Trời ơi hai tháng hai 2 một Đúng rồi Phong Phong Cận sinh ngày 12 à, ờ, Tào Lao tào, tào Lao ngày 12 thế nào? Ủa? Ủa vậy có phải ở vậy là Trời ơi mấy bạn ơi Sammy không nhớ ngày sinh của mình <laughs> Vậy sẽ là ngày à ngày gì đó 12 tháng 2 2001 Trời ơi, không nhớ luôn bạn ơi, ngày đúng sinh à. của mình mà kêu là ngày đúng ngày 12. Đúng à, cái gì mà đúng. Ngày ngày 22 tháng 2 2001. Đúng rồi đó chưa? Vậy mà kêu nhớ. Ngày sinh của Phong không phải là ngày 12 nha, mà ngày sinh của Phong chính là ngày 22 nha bạn. Ngày 22 tháng 2 nha. Vậy mà Sammy kêu là Sammy nhớ ngày sinh của mình. Đúng là xạo xạo. Ờ, tự nhiên trách tôi tại vì ờ cũng do tôi thật xin lỗi Trời thì bây giờ tôi hỏi ông lại nha bây giờ tôi hỏi ông phong ông lại nha ông nhớ ngày sinh tôi không Nói ngày không? ngày sinh của sammy hả ngày sinh ờ. sammy ờ. chính là ngày 4 tháng 3 năm 2001 chứ gì đúng không ờ, ờ đúng ờ. Trời ơi, thấy chưa? <laughs> Thấy chưa mấy bạn? Mình nhớ ngày sinh của Sammy mà Sammy không nhớ ngày sinh của mình. À, à, à. buồn quá. Vậy mà vậy mà kêu là kêu kêu là thích tôi, kêu là yêu tôi mà không nhớ ngày sinh của tôi vậy là ghét tôi rồi <laughs> vậy là ghét tôi rồi chứ còn gì nữa rồi đồ đồ đồ đồ dối trá à, đâu rồi xin lỗi tôi tôi hơi bị nhầm lẫn ơi nhầm lẫn tai hại xin lỗi xin lỗi xin lỗi sao xin lỗi đi rồi xin lỗi phong xin lỗi phong xin lỗi phong rồi đó rồi ok ok bạn ơi thì à, mình đã gọi là à, chơi xong cái con map bắt cua này rồi và à, mình cũng đã gọi là à, trả lời xong hết tất cả các câu hỏi của mấy bạn đã dành cho sammy đó thì sammy thấy những câu hỏi này khó không à, khó khó hả <laughs> trời khó ghê luôn ha khó ghê quá ha ờ, ờ rồi khó, khó, khó. ok bạn ơi thì uh, những bạn nào mà muốn mình tiếp tục làm những video trả lời câu hỏi như thế này thì các bạn đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây đây bởi vì mình đã hết câu hỏi rồi ok và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau đừng quên là hãy đăng kiếm hội cho kênh youtube của mình và bạn sammy đào của chúng ta nữa nha và đừng quên là đăng kiếm hội cho các thành viên của hero team nữa nha mấy bạn còn bây giờ thì bye bye yêu anh em vãi nồi tạm biệt 拜拜。